mình đang đói bụng quá bạn ơi Mà nhà mình thì hết đồ ăn rồi Cho nên hôm nay mình mới vừa gọi là nghĩ ra được một cái màn tròn khá là hay Mà còn có thể giúp cho mình kiếm được thêm đồ ăn để mình ăn nữa Bạn biết là gì không? <laughs> Đó chính là mình sẽ hóa thân Mình sẽ giả làm bé cam Để mình gọi là tròn các thành viên của Hero Team Để mình vô nhà mình xin đồ ăn các bạn ơi Đó Bình thường á Hero Team rất là thương bé thương con bé cam luôn Cho nên là mình sẽ giả làm bé cam Để mình vào mình tròn Hero Team mình xin đồ ăn nha bạn <laughs> Vừa tròn mà vừa có đồ ăn luôn Quá vui hả? Ok Và trước khi vào video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 Ok bạn ơi Bây giờ thì mình đã tìm ra được đối tượng đầu tiên Để mình gọi là dụ dỗ lấy đồ ăn rồi các bạn ơi Trời ơi đang đói bụng mà thấy có chị ca mui đang ở trong nhà nè Hy vọng là chị ca mui sẽ có làm một món gì đó thật là ngon Để mình vô mình xin mấy bạn ơi Ok ok um, um, um. Không biết hôm nay ca mui nấu nấu gì ăn ta Ca mui ơi dạ. Ca mui ôi khoan khoan khoan khoan các bạn ơi chết chết chết mình quên mất mình chưa teo nhỏ lại từ từ từ mình mình phải teo nhỏ lại đã trội quên mất tiện gõ gõ cửa sớm quá ok rồi, xong rồi xong rồi <laughs> ok đi thôi thôi ừ, ừ, ừ. cảm ơn ơi là ờ, ơ ô bé cam hả dạ là em nè là em nè trời bé cam ủa sao hôm nay lại ra đây giờ không ở nhà chơi với phong với sam hả À, dạ không hôm nay á hôm nay là em à, được à, anh anh anh phong nhờ qua đây chào hỏi mọi người hỏi hỏi thăm sức khỏe mọi người À, ok bà đi em, bà đi, bà đi, bà đi dạ, chơi dạ, nè, dạ. bà đi chơi nè. Dạ, dạ, dạ. Ôi. Hello bé. <laughs> Trời ơi mọi người ơi. <laughs> chị ca mua dễ dụ quá vậy mà cũng không nhận ra đấy. um, <laughs> ok. À, dạ chị ơi, hôm nay hôm à. nay chị có làm gì ăn không dạ? Làm ăn á, trời ơi, em nhìn này là biết rồi nè Chị vừa hôm nay vừa làm sushi luôn Nguyên liệu wow. em biết lấy từ đâu không? Từ Nhật Bản đó Wow, sushi Nhật Bản luôn hả? ngon quá vậy hơi bị đắt làm đắt cực luôn á ủa cái này hai hai hai cái này mua hết nhiêu bao bao nhiêu tiền vậy chị hai cái này á Trời ơi, có một nghìn kim cương chứ bao nhiêu đâu em Trời ơi, hai dĩa sushi mà một nghìn kim cương Ủa chị ơi, vậy là cái này là sushi thượng hạng đúng không? Đúng rồi, sushi wow. thượng hạng Ủa, ủa, ủa chị ơi, chị ơi Cái miếng sushi mà nó màu đỏ đỏ này nè là, là, là sushi gì vậy? Sushi miếng sushi màu đỏ Đó là một sushi cá hồi Cá sống oh. nha Không phải cá chết luôn nha Cá hồi hả bây ra đấy Trời em em em em là mèo nè cho nên là em rất là thích ăn cá luôn. Chị có thể nào cho em xin miếng cá được không? Cho cho cho cho cho cho xin đó hả? Đúng rồi. Chứ chứ là trời tiền của tôi thôi được gọi. Sao gọi nhưng mà trong một miếng chỉ một miếng này chị không cho em, chị không cho em xin <laughs> em giận chị luôn. Ủa chị cho mà nhưng mà chỉ một miếng thôi tại mấy vì à? tại sao không sao tại sao không tại vì á trẻ con á không được ăn đồ sống nhiều đâu ăn đồ sống nhiều mắc bệnh á ở đấy xong rồi run sán ở trong chui quằn quằn quằn trong bụng luôn á ôi gì ghê quá à gì ghê quá à vậy là em ờ. chỉ được ăn một miếng thôi đúng không đúng rồi rồi ok vậy thôi vậy thì em sẽ lấy một miếng ờ à, một miếng thôi nha okay. dạ dạ dạ ok vậy hết luôn chị làm thép ạ à. okay. Ôi cái gì đấy bye bye Ôi, chị nha cảm ơn chị kìa sao cam này hết của chị rồi cảm ơn. Ừ, ok bạn ơi vậy là bây giờ mình đã có được một đống sushi để ăn luôn rồi yeah yeah yeah <laughs> vậy là Camui sẽ không biết mình là ai đâu Camui lại lại tưởng mình là bé bé Cam Camui sẽ không giận đâu bởi vì người lớn đâu bao giờ mà giận con nít đâu các bạn đó cho nên là bây giờ mình đã có sushi để ăn rồi <laughs> ok ok để, để kiếm kiếm kiếm nhà của người người tiếp theo coi <laughs> mình đã tìm ra được đối tượng tiếp theo rồi mấy bạn ơi mấy bạn hãy nhìn đây mấy bạn biết nhà này nhà của ai không xin giới thiệu các bạn luôn nha nhà này chính là nhà của simmy các bạn ơi đó bây giờ mình sẽ vào trong nhà simmy để mình xin đồ ăn nha các bạn tại vì nhà nhà simmy là bán trà sữa nè cho nên mình cá chắc là sẽ có rất là nhiều đồ ăn ngon luôn các bạn ơi <laughs> ok ok bây giờ mình phải gọi là teo nhỏ này đó, teo nhỏ lại nhầm nhầm nhầm nhầm ok tay nhỏ lại rồi rồi ok bây giờ mình sẽ vào trong nhà của sim nha ok gõ cửa nè tung tung tung tung tung tung tung tung tung. ai đó trời đất ơi cái gì mà à, hello con trời ơi xong đây qua đây mình vậy con <laughs> dạ à, con à, à, em em em chào chị em chào chị dạ hôm hôm nay à, hôm nay em qua đây để thăm chị nè ủa cam em em biết nói hả ở ờ, đấy chết chết các bạn ơi simi nhận nhận ra rồi bình thường cám đâu biết nói đâu ôi toan rồi toan rồi mà không sao không mình có cách mình có cách à dạ um, à, em à, em được chị sammy dạy cho em cách nói chuyện á cho nên là hôm nay em qua em sử dụng ngôn ngữ của em để em nói chuyện với với với, với chị nè em chào wow, à, hỏi trời em giỏi rồi chị mới nói chuyện luôn ôi thế là khỏe rồi vì bây giờ là em chỉ cần nói gì là chị biết rồi là em muốn gì luôn á dạ đúng rồi Ủa? Ủa, Ủa mà hôm nay em qua nhà chị có gì không dạ? Hử? <laughs> khổ lắm chị ơi em khổ lắm chị ơi chị biết sao không ở nhà đó anh phong ảnh không cho em ăn cái gì hết ảnh suốt ngày cứ ăn hiếp em không à ảnh không cho em ăn ba bát pate mèo cũng không cho cá cũng không cho luôn cho nên là giờ em đói bụng lắm em đói à, lắm rồi rồi rồi trời đất ơi phong chăm mèo gì mà ăn hết đồ ăn của mèo à nhầm à phong phải ăn hết đồ ăn của uh, gì luôn á trời thôi bây giờ là hiện tại thì chị cũng đang mời nấu cơm xong nè em vô đây ăn nè dù sao dạ, dạ. nấu nhiều lắm dạ em, oh. em đang từ ra đó trời ơi ủa chị ơi cái này là gì vậy À cái này là hamburger Đó. Hamburger hả? Ui cái này là ừ. còn cái này, cái này là gì? Trời ơi, đây là bi uh, đây là pizza xả tắc đấy, rất là đặc pizza. biệt đó. Wow. Ừ. Còn cái này là em đoán cái này là hot dog nè đúng không? Cái này là bánh bánh mì hot đúng. hot dog nè đúng không? À, đúng rồi. thịt thịt này là thịt của, của bé mưa đúng không? Ừ, bị gì vậy? Ờ, ờ, trời chết. đó, đây chỉ là xúc xích hot đó à, à em nói à. gì kỳ vậy? Ok, ok, ok, trời, trời, mấy bạn ơi, mình lỡ miệng lỡ miệng. Um, um, dạ, dạ, em biết rồi. Ôi chị ơi, còn cái cái kem này là kem gì vậy chị? Nhìn đẹp quá vậy? Trời ơi, đây chỉ là trà sữa gì ta? À, khổng lồ đấy, đó trà wow. sữa gọi là bịch toàn là kem bảy màu luôn đó rất là ngon luôn ăn từ từ nha em rồi ngon quá vậy lắm dạ dạ ủa vậy là cái cái này là chỉ có mỗi hai chị em mình ăn hả không có anh cây ron nè, đúng rồi hôm nay anh cây ron về muộn lắm thôi bây giờ em đợi thì em cứ ăn đi dạ dạ <laughs> ok Sao? chị ui chị ơi đằng sau lưng chị có cái gì kia ừ? ủa có gì đâu chị ơi có em xin đóng đồ ăn đem về nha ủa? À, Thôi, đồ, đồ, đồ cho chị coi Bye bye Bye bye chị nha, bye bye chị nha <laughs> Trời ơi các bạn ơi Trời. Simmy dễ dụ quá bạn ơi Vậy là bây giờ mình lại kiếm được thêm một đống đồ ăn nữa rồi Trời ơi sáng giờ là hai dĩa sushi nè Bây giờ là thêm bốn cái à, dĩa đồ ăn của Simmy cho mình nữa giờ sáu món ăn rồi bạn ơi Trời ơi Ngon nha ngon nha Ờ ờ mình biến to lại rồi <laughs> Hai Bây giờ không biết người tiếp theo mình sẽ lấy đồ ăn là ai đây ta Hồi sáng giờ là mình lấy đồ ăn của chị Camui nè Của Simmy nè Còn ai nữa không ta uhm, Trừ Sammy với lại Phong Cận ra thì À đúng rồi còn anh Mr. Dịch đúng rồi đúng rồi từ để mình vô vô nhà dịch cơ mình coi có, ai trong đó không từ từ từ à, hy vọng là dịch dịch sẽ có ở trong nhà có không ta ủa dịch ơi dịch đâu rồi Ê, trời ơi rồi mấy con gà này tao đánh phát một hỏi ulti mặt nó hết game luôn rồi đi tao lấy rồi u dịch có nhà bạn ơi dịch dịch dịch dịch dịch, có nhà có nhà có nhà ok vậy là được rồi <laughs> bây giờ mình sẽ tiếp tục đóng giả làm bé cam để mình vô nhà mình lấy đồ ăn của anh dịch nha bạn <laughs> ok ăn bánh teo nhỏ vậy nè nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm bùm ok để vô nhà nhà dịch các bạn ơi Mình đã chỉnh giọng luôn rồi Ok ok Mở cửa nè Dịch ơi Dịch à Ủa ai nhà Trời ta? ơi Thôi dậy Ai thành mấy con gà lại tiếp nào Ủa Ủa Ủa Dạ em chào anh Dịch Hello anh Dịch Anh đồ có bé cao nó biết nói từ hồi nào hay vậy À dạ em mới vừa được gọi là chị Sammy với lại anh Phong Cận dạy dạy cho cách để để nói nói nói tiếng của con người á Bây giờ em đã biết cách nói chuyện rồi ghê không À Vậy là bé Cam đã biết nói tiếng con người rồi ha! Chắc là chơi game nhiều bị ảo game mà giờ, giờ bị con mèo nó biết nói rồi giờ bị khùng rồi Ê, đi chỗ khác coi, nghịch ờ, không ờ. à, đi về ngay đi Ồ, anh dịch gì lớn rồi ăn, ăn, ăn hiếp con con nít vậy trời Lâu lâu em mới biết nói, em qua đây để em chào hỏi anh, anh, dịch xíu mà anh dịch không chịu Mời em vô vô nhà uống uống tách trà, ăn ăn cái bánh mà anh dịch đuổi em là sao? Ờ, có, có con người nào mà đi mời con mèo vào nhà anh mà anh uống miếng trà cũng bị khùng không ủa mặc dù em là mèo nhưng mà em là thú cưng của gọi là phong cận với lại là sammy anh phải mời em vô nhà để ăn cái gì đó chứ ừ rồi bây giờ mời vô nhà thì ăn cái gì thì ăn nào mệt quá trời dạ, dạ, sáng ngày ra con nít con nói ở đâu ra đi đòi ăn trời ôi nè có cái đĩa trứng này để từ chiều hôm qua chưa ăn này ăn đại đi không ăn không, không, ăn trứng không ăn trứng đâu ghê. ủa, ủa anh ơi anh ơi sao sao sao giường nhà anh đẹp quá vậy Trời ơi giường nhà youtuber không đẹp người ta bảo youtuber cùi hơn một triệu sập rồi à, Cho em cho em xin cái giường nha à, Lấy cái giường nè cái gì Ây Cầm Đâu sách Để lại giường coi một mình anh dùng hai cái giường làm sao mà được anh sống có một mình anh phải dùng một cái thôi còn cái này cho em đem về nhà đi ai à, nói là một người không dùng hai giường được để lại coi không, để lại cho không, không. không. để lại cho chỗ này là anh biểu diễn cho em coi một người mười dùng hai cái giường sao nè anh dám ăn hiếp em em về em em mát em mát anh không cần với chị sammy nha à ôi không không bỏ đâu không bỏ đâu ủa còn bên đây ui sao anh có nhiều chuyện tranh quá vậy ok ờ, cái bia thì ta mình mình mình, mình bạn thích đọc chuyện tranh thì anh mua thôi ủa vậy hả chị cho em <laughs> xin ít nha xin ít nha xin ít nha Ê mày qua đây mày chơi ở nhà anh hay là mày qua đây mày làm ve chai tao có cậu bán mấy cái đấy đâu mày, mày lụm hết vậy Ủa anh người lớn mà anh cho em ít đồ chơi mà anh anh cũng không cho được nữa Vậy có phải xứng đáng làm anh không hả Trời ơi tao xứng đáng làm anh chứ trời tao bỏ tiền ra chứ tao đi ăn cướp đâu mày qua mày xin đồ tao vậy thôi thôi nói chung là em không biết em không biết đâu ủa wow nút bạc đẹp quá anh nút bạc này nút bạc youtube á, làm mấy trăm năm mấy con thập kỷ á làm từ hồi mà cái ngày mà còn đi gì khó khăn gì á mới kiếm được á vậy hả trời ơi kỹ niệm ừ. như thế này thì tốt hơn anh nên để em giữ giùm cho lấy luôn cái gì cái gì vậy gì cái nút bạc của tao mày cũng lấy sao ờ, thì đó trời anh người lớn mà anh không cho em mấy cái đồ này được hay sao người lớn gì đâu mà ăn hiếp con nít à. <laughs> thôi vậy vậy vậy nha quyết, quyết quyết quyết quyết định như vậy nha wow uh, dịch ơi cái này là gì vậy anh cái này là tô bánh canh cua 300k tao nhìn đó là hồi tuần tao mua đi ra chỗ khác coi cho cái cái này là cái của anh đi wow bánh canh cua mà đến tận 300k luôn bạn ơi cái này là đồ xịn nè ồ oh, anh ơi anh có thể nào cho em xin con cua được không em em nhường hết bánh canh cho anh á không tào long con cua này cái bát bánh canh cua 300k thì con cua nó có giá anh 299 rồi Vậy cho em xin một cái càng cua được không? Em thích ăn càng không cua á Anh là anh nhịn đói cả tuần rồi để ăn được ăn một bữa hoành tráng của ngày hôm nay thì làm sao anh cho được đi ra chỗ khác coi con nít à Ờ vậy thôi một cái chân cua cũng được được không anh? Một cái vảy cua không được luôn không chơi không cho gì hết Đây là bánh Đó. Ờ. canh cua 300k Ăn để dành cả tuần rồi không cho ai ăn hết Ờ không cho thì thôi làm hay ghê à. rồi con nít có nói qua xin đồ gì xấu tính là tao lao Đi bên anh Anh ơi đằng, đằng, đằng sau đằng sau anh có gì kìa đằng sau lưng anh có gì kìa đâu có cái gì ủa đâu có gì đâu dạ Ê! thưa anh em <laughs> về mất vậy ui ui tao mày mất cái con bên cạnh bye bye nha bye bye nha bye bye nha tao thấy mày tao tao mày mày chết tao mày qua mày hút nút rồi tao mày chết mày đứng lại cơ cam anh lâu cam ơi Trời ơi bạn ơi anh dịch nước quá bạn ơi Mình đóng giả bé cam vậy mà anh cũng không biết nữa <laughs> Ok thôi bây giờ mình phải kiếm chỗ nào đó để mình lấy đồ ăn ra ăn mới được Ê chỗ này được nè chỗ này được nè <laughs> Ok bây giờ mình phải đổi lại skin của mình nha hai để xem coi từ sáng giờ được cái gì nè Đầu tiên là một cái ly gọi là ly ly kem hình đầu anh dịch nè Đó Pizza nè Hot dog nè à, Bánh canh cua 300k Đó Rồi thêm mấy dĩa sushi của chị Ca Mui cho mình nữa Quá xịn luôn Ở ờ, còn pizza ở cái này là gì à, không cái này là hamburger <laughs> trời ơi đã bạn ơi quá trời đồ ăn luôn kỳ này là phong ăn no uh, <laughs> uh, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, à, à. vui quá à. <laughs> à, dạ chào mọi người à, mời mời mọi người vào vào đây ăn ăn chung với em trời hôm nay em có nhiều đồ ăn lắm nè tốt quá à cơm quê trời mời sao nhìn cái đĩa bánh canh cua quen ta Ờ, à, quen cái gì mình cũng quen lắm luôn á à, đâu có gì đâu quen à, <laughs> thì nói chung á là sáng nay á em giả là bé cam em qua em cho mọi người xíu thôi mục đích của em á là em gom đồ ăn lại để chúng ta cùng nhau ăn chung á mà Ờ. À, thì ra là vậy. cái đĩa sushi của chị đắt bao nhiêu không mà dám lấy hả? À, Ở ờ, dạ dạ. Tôi nấu lâu lắm không hả? À, à, dạ Mất dạ vâng. Tâm nhịn cả một tuần để mua đĩa bánh canh cua giờ nằm đây. À, dạ vâng dạ vâng thì nói chung á thì mọi người à, mọi người đợi em xíu nha mọi người đợi em xíu à, à, ai đừng đừng đừng bắt con rồng của em chết chết con rồng của em đó đâu. no <laughs> chạy thôi bạn ơi <laughs> đừng đừng đừng thả em lần này đi thôi thôi thôi chạy chạy chạy chạy rồng không được rồi chạy rồng không được rồi mình tới biển rồi bây giờ mình phải chịu hồi hải cẩu hải cẩu đâu xuất hiện đi ok đi bơi bơi ơi mấy bạn ơi thôi từ nay phong quyết định sẽ ra đảo sống về đây đừng bắn nữa chết hải cẩu em dịch đây no no chết hải cẩu no hải cẩu ơi cố gắng lên con no rồi xong chết queo luôn bạn ơi à, thôi Phong nghĩ là từ nay Phong phải ra ngoài biển sống rồi các bạn ơi Xung quanh anh toàn là nước kê <laughs> Ok bạn Cảm ơn các bạn đã xem video này nha Nếu các bạn thích video này đừng quên là hãy để cho mình một like nè Một share nè Và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình nha Và đừng quên là đăng ký hộ cho cái thành viên của Hero Team nữa Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng Mình sẽ không còn có cơ hội sống trong làng Hero Team nữa rồi Mấy bạn nhớ qua bên kênh của Kamui, Simmy với anh Dịch để xin lỗi cho mình nha Chứ mình sẽ không dám về về về làng nữa đâu <laughs> Mình đi đây Kamaka cá heo dời dời lại biển cả